đây cho bạn coi này là gì đây giờ cho bạn coi xem đây là gì đây là premium oil à, ok bạn thì uh, đây là mâm đoạn của mình là tối thì uh, mình đi uh, trên Sydney Singapore 4 tiếng là mà trong cái lao của bạn mình review bạn video trước á không có dạng hết mình lúc đầu mình tránh, mình ngồi mình không chịu ăn trên máy bay mình xuống cái lao mình nghĩ trong đầu là đi business xuống cái lao là mình ăn ai ngờ đâu là không có dạng hết làm nổi luôn 4 tiếng giờ bây giờ là hiện tại là, là 9 giờ tối và mình chỉ tới ăn một suất thì uh, đi bay từ Singapore qua bên uh, Los Angeles các bạn thì uh, là bay khoảng uh, 16 tiếng nên mình sẽ ăn được khoảng tầm 3 4 bữa luôn ăn được nhiều đúng không còn giờ mình sẽ review chút cho bạn coi là đây là suất ăn gọi là đây là suất ăn lúc um, lúc tối đây lúc tối nha này mình sẽ uh, review cho bạn coi thì đây là một tô mì gọi là mì Singapore đó mình sẽ review bằng cái camera bên này cho bạn coi đó đây là tô mì uh, Singapore ở trên này thì mình chỉ có một cái gọi là này không biết camera trên nó có thấy không nhưng mà mình sẽ mở qua camera bên gậu rồi bạn coi thịt nướng nhìn nãy em sống thùng quá không đó nhiều quá đây tiếp theo là sẽ có một cái bánh ngọt à, hai cái bánh mì đây là thịt cá ngừ gì đó từ từ chúng mình khám phá ở trong này là phô mai luôn đó, à, mở ra hết mở ra luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn thử mì này đây là mì xin cái bò <laughs> mình hãy nhìn lên chân bạn thông cảm nha đó thì chúng ta sẽ thấy chúng mày là có một viên uh, ờ, cá viên chiên thịt heo bằm và đây là một xíu uh, nấm đó các bạn và này được cục cá viên chiên nữa đó các bạn cục cá viên chiên nữa thì này mình sẽ có là đây các bạn tương ngọt xíu sa tế chứ đây là sa tế nha đó, siêu sa tế vô à người ta xì dầu xì dầu anh thấy không không cho tôi ăn gì ở trong lao quá giờ mới cho tôi ăn cái này rồi mình sẽ ờ, cái đây cái video này là mình sẽ review cho bạn coi là 24 giờ trên máy bay ăn gì <laughs> đúng 24 giờ sau đó mình sẽ review xuống dưới sân bay Los Angeles thử là tình hình sao lại trộn lên thử nha trời cái mùi này nó thơm nó nhìn tôi lại nhớ cái mùi của bên à, Ấn Độ này đó thấy không chan hết mẹ vô nói chung là cũng à, vừa ăn rồi đó mỏng nó mỏng hơn đây là cục kẻ chiên chiên nè thấy không ừ. các tương chiên thấy ăn cũng ngon bột bột đúng gì á đây là một thành tích review gì sao nó cứ lấy tiếc mình đó đây là thành tích nha cà ri thịt nướng cà ri ngọt ngọt không có mặn chút sốt thì ngọt sọt à uhm. trời ơi là đói quá đói ok thank you yeah, thank you thank you so much thử review cho bạn coi cái này à, nét chỗ này đây chỗ này là sẽ ở một cái miếng à, gà lót gì đó, gà sao quá sót này chắc bể bên ngầu rồi bạn coi uhm. đi qua bên nước ngoài thì ăn mấy cái đồ này là chuyện thống bên Singapore rồi mà tự nhiên giờ thèm tù Việt Việt Nam á gọi là mì gõ hủ <laughs> tiếu gõ <laughs> thèm hủ tiếu gõ này là bún thanh này còn thanh uh, dưa leo đây là hành tây chỗ này nó phô mai là nhìn vui các bạn đó vì bạn thấy không trong này có thêm một cái miếng gọi là chà là nữa nè nửa hạt ốc chó bánh này trong lao mà bởi vì đi trước bạn còn review bạn coi rồi trên máy bay này mình sẽ review rồi ăn uống xong mình xuống máy bay mình sẽ nói cho bạn biết mục đích qua mỹ làm gì này nọ cái kiểu các bạn ồn cũng vậy mệt quá bay với bay dài như tự quay một mình đúng không không có cameraman để quay cho mình nó khá mệt ok bạn sau ăn xong giờ chúng ta sẽ ờ, lấy giường ra ngủ tay đây là bạn chúng ta đã có một cái chỗ nằm rất là đã không biết bạn thấy hết không nhưng mà nhìn rất là đã nha ừ, thấy không trời ơi nó thoải mái chứ các bạn sẽ có cái nệm mở đây mệt thở quá đây bạn sẽ có một cái cái mền sẽ có một cái mền nè à não não đã <laughs> bạn chủ yếu là vậy á, có thêm cái gối nữa hai ba cái gối luôn nói chung á là mỗi cái giường nó sẽ có cái gối gì nó để trên cái cái đầu như các bạn để trên đầu á chỗ mà bạn đi cái economy sẽ có chỗ để hành lý thì mình là sẽ mỗi tầng mỗi này trên đầu của mình á, là sẽ có một cái để hành lý riêng đây nè bạn nhìn thấy không trên mỗi cái trên mỗi một cái cái ghế nó sẽ có một cái cái cái, cái tầng riêng là vừa để hành lý xong mình có gối mền này nọ đầy đủ mình lấy ra riêng <laughs> bạn thấy không à. đã luôn Nhìn phê <laughs> Đây nè Để cho bạn coi nè Đây Mình gắn cái, cái GoPro lên trên này Để mình quay cho bạn coi mấy cảnh ngắn Đó Đây là mình phim mình đang coi Mình đang coi phim Mulan <laughs> Nói chung là bay 16 tiếng thì cũng khá là ổn định nằm đây thì nhìn này, này mình có cái chỗ sạc pin đó xe buýt nè rồi đây là điện thoại mình đó mình đang sạc vô chỗ này có ly nước thì nó mình sẽ uống nước vậy đã không bạn đó nếu mà bạn muốn đọc sách thì chỗ này nó có điện này đó thì bạn nằm xuống bàn đọc thôi nó tùy theo à phone đây là cái tay phone của mình để mình nằm có phim để cho bạn coi mấy phim gì nha thì bên này có cái remote nè này mình sẽ lấy cái remote này ra remote ra mình sẽ uh, cho bạn coi có phim gì nha có phim gì thì nó rất là rất là nhiều phim quan tác movie à. này rất <laughs> là nhiều phim mạng Hollywood nè bạn thấy không phim nhiều à. này phim nhiều có Rosen ờ. ừ. phải không có phim tùm lâm phim luôn Japanese Korean xấu rồi kênh tùm lum hết quá chơi phim này mày coi luôn bây giờ mình cho mày coi cái chuyến bay của mình đi tới uh, Los Angeles chuyến bay nó sẽ như thế nào nha đây cho mày coi nè đó các em thấy không mình đang bay từ Singapore à à à <laughs> trời luôn bạn bạn qua bay qua gì Jamboree City rồi Began rồi bạn thấy không mình bay là tổng cộng 15.000 km nhiệt độ ở ngoài trời là đang âm mấy chục độ luôn distance to lot Z các bạn thấy không 13.000 cây <laughs> trời ơi kinh khủng đó flight information là bạn nhìn đó đây giờ bạn nhìn rõ hơn là nó đang bay nè bạn nhìn nè đó đây review cho bạn coi nó là nằm nằm thì ờ, cái xích beo này đeo nó sẽ khác các bạn sẽ kéo xích beo ra ra gì xong rồi để ở bên này sẽ để ở này phải cắm vào đây này cái xích beo bạn nằm nó sẽ là khác nha nó khác khi bạn ngồi đó nó là gì xong ok giờ mình ờ, ngủ một xíu <laughs> chút dậy ăn uống gì nữa review tiếp ăn coi phim nha mệt mỏi ấy. à cái tay phone này mình review bạn coi nhá phone này xịn như bạn có nghĩa là đeo vô gì là bạn không không nghe nói gì luôn nên là đeo vô cách âm máy bay nó hạ xuống thấp là bạn không nghe gì luôn á nè rất là xịn ừ. rồi đây rồi <laughs> trời quay nắng quá nắng ok bạn thì ờ, hiện tại là mới ngủ dậy <laughs> mới buồn ngủ ngủ phát được mấy tiếng luôn mà thì hiện tại là từ tối giờ trời sáng luôn còn hai tiếng nữa là tới Los Angeles rồi chắc đây là bữa ăn cuối cùng của mình rồi bạn coi hiểu mình ăn gì nha giờ là mình ngồi ăn là đây là mình đang ngồi ăn trên một cái ăn trên cái giường luôn nha các bạn bạn thấy không mình ngồi ăn giống như bên ờ, bên bên nhật vậy ngồi trên cái giường luôn đó tại mình cái giường mình đang nằm ngủ đó các bạn ta sẽ có là cơm với lại thịt gà nè rồi ờ,